một bông hoa bèo tím hai trướng ruộng nhà em trao tôi lặng lẽ tim một thời trai trẻ một bông hoa bèo tím năm tháng đi qua hoa bèo tím cùng tôi trôi về trong ký ngày ấy em bên tôi đôi mắt thầm nói hồ những điều chưa thể nói ra những ý nghĩ ngây thơ muốn chạm vào tim bối rối